ta vững tin đi đến khắp muôn nơi tuần một ngày ba mỗi dưới nhà đem niềm vui đến bao người nắng gió không sơn ý chí kiên cường hướng về tương lai sáng tươi tuần một hai ba luôn kết đoàn ra sức công hiến cho đời công hiến cho đời tuần một hai ba vào thay là ta thấy yêu xa thấy nhớ dù bao trong gai ta vẫn không ngại quyết tâm mới sẽ thành công làm điều có nghĩa bản lĩnh bác khoăn chính nhân quân từ là đây làm điều có nghĩa nâng cao bản thân lan tỏa khắp bốn phương trời hiếu kính cha mẹ thân thiết chân tình chúng ta siết chặt tay nhau hiếu kính cha mẹ thân thiết chân tình chúng ta ấm áp một gia đình ta vững tin đi đến khắp muôn nơi tuần một hai ba môi rơi nhà đem niềm vui đến bao người nắng gió không sơn ý chí kiên cường hướng về tương lai sáng tươi tuần một hai ba luôn kết đoàn ra sức công hiến cho đời công hiến cho đời tuần một hai ba vào thay là ta thấy yêu xa thấy nhớ dù bao trong gai ta vẫn không ngại quyết tâm ngôi giải thành công làm điều có nghĩa bản lĩnh bác khoăn chính nhân quân từ là đây làm điều có nghĩa nâng cao bản thân lan tỏa khắp bốn phương trời hiếu kính cha mẹ thân thiết chân tình chúng ta siết chặt tay nhau hiếu kính cha mẹ thân thiết chân tình chúng ta ấm áp một gia đình chúng ta mãi mãi là gia đình về tuần một hai ba là môi giới với mình nhé về tuần một hai ba là môi giới